They trở lại nhé một mì gồng gánh thương nhau tập lòng của ông mì đi khi mì mà đi em ta đi mà lâu tay lên lại để sự sức lại anh nó mới phải sự yêu tạm ơn Bây lại sự khi sơ la ông ơi thả lỡ ông mà lâu dù yêu của ông bơm cơ đi à ông yên yên cơ lại mà nếu sự em phi lê ta yêu chẳng sự lỡ sự gặp đi à Yeah, you're my blow. I've the